Đàn uh, ờ, Rockefeller 6 con ngày hôm nay đã tiêm ờ, hai uh, mũi vaccine và hôm nay là ngày mà có thể chọn chó và đón chó luôn được uống nước một tí rồi, rồi cân thử nhắc lên đi nhắc luôn lên cân thử ờ, xem là chúng nó bao cân này 5 năm 5 năm thì là là là được 6 cân 6 cân Thế con kia phải được 7 cân Đây đây đây Đó 6 con ngày hôm nay vỡ được cái ờ, vỡ được cái lá chuối đang bị xé vừa mới cân thì ờ, mấy con đực là được 6 ờ, cân rưỡi 6 cân rưỡi 7 cân 6 cân rưỡi coi như là lúc đói 6 cân rưỡi coi như là cái con chó nó được khoảng con đực nó được khoảng 7 cân còn con cái thì được 6 cân 6 cân tức là con cái coi như là được 6 cân rưỡi là đã vào xong hai mũi vaccine rồi còn con còi này thì được 4 cân 4 cân thì tức là coi như là nó là 4 cân rưỡi bởi vì bây giờ là đói trước giờ ăn nhìn ờ, chân cẳng các thứ rồi bây giờ sẽ quay từng con nhìn cái ờ, chân cẳng cẳng cái khung người của chúng nó đi lại các thứ đều chó đàn này cho nó đều chó chơi chán rồi lại uống nước đó chân ừ. cẳng của chúng nó tất cả là nó đều đó quán rồi bây giờ bắt đầu sẽ quay từng con từng con một nhé bế từng con một con ờ, đực đầu tiên đây là con ờ, tím này vơ được con nào thì ờ, tóm con đấy luôn con tím này là con ở cái mức giá cao nhất của cái đàn này Đấy. rồi ok nhìn cái uh, mảng chân tay mặt uh, và người lông đây bụng nó đang hóp họp đây là vì nó đang rất là đói là cân uh, thử bọn đực này là 6 cân rưỡi coi như là 7 cân đầu tiên là con tím nhá đực là con đầu ok ra đây chơi về trong nó đi con nào chạy vào đây ok con cái sờ miệng của tí ok con uh, cái là con uh, dây ờ, khóa màu nâu phân biệt con chó ở à, phân biệt dựa vào cái màu khóa này thôi chứ còn cái màu dây thì nhiều khi là nó nhiều màu đây là con cái con cái đầu tiên là con thứ hai ở trong đàn là con nâu đây, mọi người có thể nhìn con cái này thì cân bây giờ nó rơi vào khoảng tầm ờ, uh, 6 cân tức là nếu mà ăn vào chắc nó khoảng tầm 6 cân rưỡi đó người đây còn uh, tí nữa mọi người mà quan sát thêm thì mọi người quan sát quay cho nó đi lại bây giờ là để nhìn uh, về cái cơ bản của nó cái lông cái mặt hai độ của chúng nó Chẹp chẹp đi Ê Ê Đó Còn ờ, cái này thì là Ở cái ờ, mức giá ở giữa Tiếp theo con nào quấn chân máy ảnh <clears throat> được. Vừa quay con đực tím Bây giờ là con đực xanh Con ờ, đực con thứ ba ở trong đàn là con đực thứ hai đây, loại đây Đấy, nhìn mặt gọi đi để nhìn mặt gọi đi nào em ơi à, nhìn cái bụng của nó này bụng hóp nha đó rồi xem cái răng xem lại cái răng xem răng đều tốt cả à, con ờ, đực xanh này cũng là ở cái ờ, mức giá cao ở trong đàn đó như vậy là hai kiểm tra hai con đực con xanh với lại con tím là là đều là ở cái mức giá cao ở trong đàn con này thì mặt nó đang có một cái vết sứt nhỏ này cho con nó nuôi nhau cắn nhau đấy đó chất lông thì vừa phải rồi dạ. Vỡ bừa mà con Tiếp theo là con cái Dây đen Vừa rồi à, đầu là con cái dây nâu Răng tốt Gọi Ê Ê nó đang thì à, mặt nó đang thì có nước cho nên nó đang bế, có độ bết lông à, à nhìn này Con thứ tư tức là nó là con cái thứ hai này, là con cái ờ, dây ờ, cổ đen này. Thì con này là là nó cũng ở cái giá của nó nó cũng ở mức ờ, giữa ở trong đà. Đó, người đó, bụng đó. Đó. Mặt gọi là sao để cho nó tập trung để cần nhìn người ta nhìn được cái mặt. Được rồi, được rồi. Ê. <laughs> ok tiếp theo con uh, thứ năm của cái đàn này là con uh, đeo dây màu hồng con đực đây gọi đi. Rồi, con này mặt nó đang ướt ướt cho nên là nhìn cái má của nó nó đang thì à, gì? Ok. À, đều tốt cả. Con này thì à, ở cái mức giá ở giữa ở trong đà. Thôi Người đây, bụng đây. Ừ. Còn thằng còi <laughs> Rồi, con cuối cùng còi trốn ra ngoài chơi. Cái còn thứ sáu là con cái đeo cho nó cái dây đỏ chóe luôn là con này là con ờ, cái cũng là con thứ sáu ở trong đà con này thì là nó còi hơn là con này là để ở cái mức giá thấp nhất ở trong đà đó mọi người nhìn cái mặt của nó nó rất là nghịch này người đây bụng này bây giờ là cân ờ, vừa cân đấy là cân ờ, trước giờ ăn là cân đói mọi người nhìn cái bụng của nó đó ok ờ, ba à, con đực và ba con cái ok ra để uống nước đây uống nước một tí rồi chơi nha đó thì uh, mọi người ờ, xem thêm cái con chó khi mà quay uh, chúng nó chơi chung cái là ba con con uh, dây uh, nâu này con dây đỏ và con dây đen đực là ba con dây hồng dây tím và dây xanh ba con đực thì nhìn chúng nó to hơn một chút đó đấy, đỏ đấy dáng khỏe lắm đấy chứ không phải không đâu dây đỏ con cái nhìn thế này nhìn cho nó chơi với nhau nhìn cái nét mặt của chúng nó đây con xanh được xanh cắn nhau sứt mặt ra này được hồng thích ra dứt uh, bụi chuối cũng được đứng ở bụi chuối đây thì mà chơi cũng được con ờ, cái nâu nhìn cho nó chơi tự do bắt đầu phản ừ. đực xanh và đực ờ, hồng và đực tím ừ, ba con đực tụ vào cùng một chỗ đó nhìn ờ, mọi người quan sát cái ờ, ờ, khung cọng của chúng nó là chúng nó đều nhau à, chân khỏe nhìn cái chân sau của nó đứng tự nhiên đấy Đó. ui sở nhẹ nhàng thôi cái hồng và và và cái nâu cái hồng và cái nâu và cái đen ba con cái nó cũng sát nhau đó cái nâu và cái đen thì nó to hơn một chút còn ờ, à, con cái đỏ chứ quên lại cứ gọi là hồng được hồng cái đỏ cái đỏ này thì nó nhỏ hơn một chút tranh nhau ờ, coi như tranh nhau hai cân 4 6 4 cân rưỡi 6 cân rưỡi đó được tím đó ba con đực xanh hồng tím ừ. đây đứng vào đây thì quay ờ, gần rõ đực xanh cái đèn đó thì mọi người ờ, xem và mọi người ờ, chọn quay ờ, video này là như là đến xem trực tiếp và thậm chí là xem được rõ hơn vì có thể xem đi xem lại được quay này là quay hoàn toàn tự nhiên nhé giống như mọi người đến xem trực tiếp thôi quay cho nó chơi tự do thôi. À, xanh này nhìn cái khung người của xanh à, làm trò ngã thôi ra kia chơi với chúng nó đi lượn lấy chỗ anh làm gì được tím này rồi có cho nó ti được thì cho nó ti còn nếu mà không thì khả năng là lượn sớm chứ cho nó không quay cho nó không để yên cho đâu Xì ra cho con nó săn Cả đàn nó lùa Đàn ờ, này thì chó nó rất là đều Đều chó Chất lông tốt Chất lông tốt, màu mảng tốt Ok, thôi được rồi, cho vào đi coi như là tính trung bình là 6 cân một con thì 6636 thế là B cũng khỏe đấy thôi cho vào đi nhấc